nhưng sự xoay trục này là bất đối xứng và ngày càng mang tính lệ thuộc. Theo tác giả, Putin đã chính thức hóa ý tưởng xoay trục sang châu Á tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2012. Cuộc chiến xâm lược Ukraine càng khiến Nga tăng tốc xoay trục nhanh hơn. Hình ảnh Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2012 do Nga chủ trì. Sự tăng tốc này thể hiện rõ nét khi hàng xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc đã tăng đến 43% về giá trị. Trung Quốc xuất khẩu sang Nga tính cả năm 2022 cũng tăng 12%. Khí đốt Trung Quốc đã nhập từ Nga tăng mạnh hơn so với dầu, tổng cộng là 11 tỷ đô la so với 58 tỷ đô la nhập khẩu dầu. Trung Quốc khai thác tiềm năng của đường ống sức mạnh Siberia đi qua Mông Cổ. Tuy nhiên, theo tác giả, có vẻ như không phải phía Bắc Kinh cần mà chính Moscow mới là bên cần Trung Quốc tăng cường mua khí đốt tự nhiên của Nga. Về xuất khẩu, các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm vai trò cần thiết để nền kinh tế Nga được duy trì. Tác giả dẫn thông tin của hãng thông tấn Nga Orenda mới đây cho biết 2 phần 3 số doanh nghiệp lớn của Nga đã mua phụ tùng của Trung Quốc thay vì mua của phương Tây. Hoàn cầu thời báo thì cho biết ngay từ tháng 7 năm 2022, điện thoại di động Trung Quốc chiếm 70% thị phần Nga. Về tiền tệ, tác giả dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Nga vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 rằng quỹ đầu tư quốc gia của nước này sẽ không còn giữ được tài sản bằng đồng đô la mà nâng hạn mức tài sản bằng nhân dân tệ lên 60%. Sự xoay trục về tiền tệ khá đột ngột này có thể kéo theo những rủi ro trung hạn cho Nga mà các cơ quan quản lý tiền tệ của Nga hiện chưa tính đến, tác giả nhận xét. Bên cạnh Trung Quốc, tác giả cho biết Ấn Độ đang phát triển chính sách mua không giới hạn dầu thô của Nga chào bán với mức giá giảm đáng kể. Nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng gần gấp 5 lần trong 10 tháng, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Trong đó, lượng phân bón Ấn Độ mua của Nga tăng gấp 4 lần. Hình ảnh Putin và Tập Cận Bình. Tuy nhiên, xuất khẩu từ Ấn Độ sang Nga đã giảm 1 phần 3 trong năm tài khóa 2022 đặc biệt là đối với thiết bị cơ khí và điện hoặc các sản phẩm luyện kim. Theo tác giả, điều này cho thấy Ấn Độ là một đối tác hoàn cảnh của Nga hơn là một đồng minh kinh tế về lâu dài. Việc Nga xoay trục sang châu Á không thể thiếu vai trò của Việt Nam. Tác giả cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong khối ASEAN. Năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga tăng 21%, cao hơn cả tỷ lệ xuất khẩu của Trung Quốc và đạt mức thặng dư thương mại rất cao. Và hàng Việt Nam đang cạnh tranh với hàng Trung Quốc tại Nga liên quan đến hàng điện tử, dệt may, quần áo, giày dép và nông sản. Các tuyến vận chuyển từ Việt Nam sang Nga gần đây cũng đã được tăng cường. Trước hết là qua tuyến đường biển đến Vladivostok, từ đó đến Moscow bằng đường sắt. Tác giả cho biết thêm, Việt Nam bị cơ quan điều tra môi trường của Anh nghi ngờ tái xuất khẩu đồ nội thất làm từ gỗ bạch dương của Nga sang các thị trường phương Tây. Trong khi đó, Nhật Bản lại gặp một số khó khăn trong việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Moscow, dù họ đứng đầu liên minh chiến lược với phương Tây chống lại các cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, xuất khẩu của Nhật Bản sang Nga đã giảm gần 30% trong năm 2022 nhưng Nhật nhập khẩu hàng Nga với tốc độ tăng ổn định là 26%. Các sản phẩm về dầu và các chế phẩm từ dầu nhập từ Nga đã giảm mạnh về giá trị và nhất là về lượng tới 56%. Nhưng với khí tự nhiên hóa lỏng, Nhật Bản vẫn nhập của Nga ổn định về lượng và tăng 85% về giá trị, chiếm 1 phần 3 tổng lượng hàng nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2022. Về xuất khẩu, cho dù các nhà sản xuất Nhật Bản đã thông báo rút khỏi thị trường Nga, nhưng doanh số bán xe hơi vẫn được duy trì, chỉ giảm 2,5% do Nga phải mua xe cũ của Nhật. Hàn Quốc lại tích cực trừng phạt Nga, tác giả cho biết thương mại song phương hàng Nga giảm 22,6% trong năm 2022, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nga giảm 37% và xuất khẩu của Nga đến Hàn giảm 14%. Về tổng quan, tác giả nhận xét thương mại giữa Nga và các đối tác châu Á trong năm 2022 trừ Hàn Quốc đã cho thấy việc tăng tốc xoay trục của kinh tế Nga sang châu Á. Việc xoay trục này sẽ giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều này lại khiến Nga trở nên lệ thuộc vào châu Á, nhất là vào Trung Quốc, nước có khả năng nâng áp đặt giá cả và các điều kiện của quan hệ đối tác không giới hạn.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 Sự kiện này dường như đang tiếp tục xác nhận rằng VinFast thực sự đang rất bế tắc và vô vọng như cách cư dân mạng vẫn đang đồn đoán lâu nay. Cụ thể, AFA cho biết hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 17 tháng 3 ra thông báo cho biết ba lãnh đạo cấp cao phụ trách bán hàng, marketing và phục vụ khách hàng vừa nghỉ việc. Hình ảnh bài trên AFA. Reuters dẫn thông báo của VinFast cho biết ông Gareth Dunsmore, phó giám đốc phụ trách bán hàng và marketing toàn cầu của hãng đã nghỉ việc vì lý do cá nhân và hãng tôn trọng quyết định này. Hai lãnh đạo khác ở thị trường Mỹ là ông Craig Sebut, trưởng ban marketing, và ông Craig Westbrook, trưởng ban phục vụ khách hàng. Cả hai người này đều nghỉ vì những thay đổi trong mô hình quản lý và các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Theo AFA, thông tin về ba quản lý cấp cao của VinFast nghỉ việc xuất hiện vào lúc VinFast đang trong giai đoạn bắt đầu thâm nhập thị trường Bắc Mỹ. AFA nhận xét VinFast hiện đang đối mặt với những thách thức không nhỏ tại thị trường Mỹ khi hãng xe điện nổi tiếng đã có mặt nhiều năm ở Mỹ là Tesla liên tục cắt giảm giá xe của mình trong thời gian qua. Trong khi đó, các hãng xe điện mới khác ở Mỹ như Lucid, Rivian và Nikola cũng đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng thấp, lãi suất cao và sự cạnh tranh khốc liệt. Hình ảnh lễ xuất khẩu xe VF8 hoành tráng của VinFast. AFA cũng nhắc lại việc vào hồi tháng 2 vừa qua, VinFast tuyên bố hợp nhất hoạt động của hãng tại Canada và Mỹ, đồng thời cắt giảm khoảng 80 người, trong đó có phụ trách tài chính thị trường Mỹ là ông Rodney Hedges. Hồi tháng 6 năm ngoái, VinFast cũng chấm dứt hợp đồng với một phụ trách bán hàng toàn cầu khác là Emmanuel Brecht và ba lãnh đạo cao cấp khác của hãng cũng đã rời đi trong thời gian này. Huy Chiêu, một cựu kỹ sư tại General Motors và gia nhập VinFast vào tháng 11 năm 2021, phụ trách mảng phát triển sản phẩm xe điện, cũng xin nghỉ việc vào tháng 12 năm ngoái trước khi các xe điện đầu tiên của hãng đến Mỹ. Từ giữa năm 2022, dường như VinFast và cả công ty mẹ tập đoàn Vingroup đã gặp rất nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản Việt Nam đóng băng. Họa vô đơn chí, cùng một lúc hàng hóa của Vin không những không bán được mà còn bị khách hàng phản đối ở khắp nơi. Những khách hàng của Vinpearl từ Đà Nẵng và Nha Trang đã lặn lội ra tận Hà Nội để phản đối việc tập đoàn này không trả sổ hồng nhà cho họ. Những khách hàng ở Phú Quốc thì tập trung biểu tình phản đối Vin tận thu các khoản vô lý chặn đường đi vào nhà của họ. Hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup. VinFast thì chi tiền khủng để quảng cáo rầm rộ nhưng lại phản tác dụng, càng quảng cáo thì lại càng bị tố gian trá, từ việc chất lượng xe quá tệ, không đúng với quảng cáo, đến việc hối lộ cho phóng viên Mỹ thật thảm hại. Dù Vin đã cố gắng khơi gợi lòng yêu nước để thu hút khách hàng, nhưng với thực tế những tình huống nguy hiểm và bực bội mà xe VinFast mang lại thì cũng không thể che giấu được sự xảo trá của Vin. Có lẽ đầu tư vào ô tô là sai lầm lớn nhất của ông Vượng vì lỗi kỹ thuật nó hiển hiện quá rõ ràng, không có cách gì để che giấu. Đặc biệt là với một thị trường vừa khó tính vừa tự do như thị trường Mỹ thì ông Vượng đã nhanh chóng trở thành hoàng đế cởi truồng. Trong khi đó, đầu tư vào bất động sản qua hệ thống Vinhomes, Vinpearl và giáo dục qua hệ thống Vinschool